Kính thưa đại chúng, chúng ta biết đấy, vô minh là cội gốc của khổ đau, là đầu mối của sinh tử. Vào. Tham sân si cũng từ vô minh mà ra. Vào. Cho nên người ta nói vô minh cũng là cái bóng tối. Vào. Nhưng mà nó cụ thể ra thì vô minh là cái gì? Vô minh chính là cái sự hiểu biết sai lầm, vào là cái hiểu, cái biết mà sai lầm. Ở đây thì Thầy xin chia sẻ với đại chúng là biết ấy, biết thì ai cũng có biết phải không ừ. hiểu thì ai cũng có hiểu đó nhỏ nhất như là con sâu cái kiến con bọ con giòi nó đều có cái biết có đúng không đại chúng đúng không con giòi con bọ con sâu nó cũng biết chứ phải không ừ, con sâu nó cũng biết đi tìm lá nó ăn phải không? con giòi mà mình đụng vào nó nó cũng dãy phải không? nó cũng biết trốn biết chạy biết sợ chết nó biết đấy tức là biết là tất cả các loài các loài chúng sinh hữu tình nó đều biết hết á đấy thế nhưng mà cái cái mà cái biết này á nó có nhiều cấp độ khác nhau vào có sâu có cạn vào có rộng có hẹp khác nhau cho nên ở đây thầy nói biết thì tất cả các loài đều biết con cháy con giận cũng biết con người con voi cũng biết hết á con rồng con rắn gì cũng biết nhưng mà cái biết nó có cái cấp độ khác nhau mình có thể gọi cái cấp độ biết ấy, khác nhau đấy gọi là cái độ hiểu mà đó nha cái biết của con người á, nó sâu sắc khác xa với con vật Tại chúng thấy cái biết của một nhà bác học thì rộng hơn của một anh nông dân đi cày à, con người thì hiểu sâu sắc hơn con vật con vật thì nó chỉ biết để ăn thức ăn để ăn với con sâu nó chỉ biết lá và nó ăn thế thôi nó cũng không biết cái gì hơn cả nó không hiểu cái gì hơn cả đó và Chúng ta biết ấy, cái biết, cái hiểu của Đức Phật ấy, thì nó sâu rộng, mênh mông, không có cùng tận. Không? Thầy lấy ví dụ cũng cái câu chuyện về con vịt. Không? Con vịt ấy, nó nghe tiếng sấm, nó có biết không thưa đại chúng? Nó biết, à, nó cũng thấy một cái âm thanh, à, âm thanh rất là lớn đối với nó, cho nên là nó ngơ ngác, nó nhìn ngược, nhìn xuôi không biết là cái gì. Nó biết nhưng mà nó không hiểu là cái gì cả. Mà thế còn chúng ta nghe tiếng sấm chúng ta là người chúng ta nghe tiếng sấm chúng ta cũng biết mà, nhưng cho hiểu được đấy là tiếng sấm tiếng sấm ấy là nguyên nhân nó từ đâu mà nó sinh ra nó phải rồi cái ảnh hưởng của nó như thế nào và cách để phòng chống sấm sét ra sao mình có thể biết luôn khi nghe tiếng sấm cách tránh cái chú khi mà có sấm sét như thế nào mình biết nhưng mà con vịt thì nó nghe thì nó cứ đứng giữa trời nó, nó ngơ ngác nó nhìn thôi phải nó cũng biết đấy cũng biết là có âm thanh đấy mà cái âm thanh rất là to phải không? nhưng mà không biết cái đấy là cái gì cái gì tạo nên cái âm thanh ấy nó không hiểu được nó không biết được đấy thì ở đây thầy phân tích để đại chúng thấy cũng là cái biết nhưng mà có cái biết nó rất là sâu và và cái biết rất là nông đó. chỉ là một cái biết thôi nhưng mà nó có nhiều cấp độ nông sâu rộng hẹp khác nhau cái biết của đức phật của chúng ta là minh mông vô tận luôn đấy khi mà tu tập đạt đến cái, cái, cái, cái trình độ của Đức Phật thì cái biết nó minh mông vô tận và sâu thẳm. Nó như vậy đấy thưa đại chúng. Đó nhá. Thế thì cho nên chúng ta mới thấy là ở đây á, đang bàn về cái biết, cái trí tuệ. À, vậy thì cái biết này á, nó rất quan trọng á, là cái biết này nó đúng hay nó sai mà thôi. Vào. Cái biết mà đúng á, thì chúng ta gọi là chính kiến, chính trí và cũng gọi là trí tuệ. À, ở đây Na Tiên nói bậc hành giả tu hành Phật Pháp phải thủy chung với trí tuệ. Mà trí tuệ là gì? Trí tuệ cũng là cái biết. Trí tuệ đầu tiên phải là cái biết đã. Nhưng cái biết nào? Cái biết đó phải là biết đúng. Phải không? Biết sai không thể gọi là trí tuệ được. không? Cái biết mà đúng gọi là trí tuệ. Trong Phật Pháp mình còn gọi đó là chính kiến, là chính trí. Và nó đúng là đúng thế nào? nó đúng với thực tại khách quan đúng với chân lý và cái đúng ấy nó phải không làm khổ mình không làm khổ người không làm khổ chúng sinh đó thưa đại chúng đấy mới thật sự gọi là cái biết và cái biết ấy gọi là trí tuệ nha chứ còn biết thì tất cả đều biết muôn loài đều có cái biết cái này thầy vừa nói xong rồi muôn loài đều có cái biết nhưng cái biết là biết đúng hay biết sai wow. Đấy, biết đúng hay biết sai biết đúng thì mới gọi là trí tuệ mà đúng là đúng thế nào là cái biết ấy phải đúng với thực tại khách quan đúng với chân lý đấy đúng với chân lý mình gọi là thực tại khách quan đấy và nó phải không làm khổ mình khổ người không làm khổ chúng sinh à, đó thưa đại chúng có thể chúng ta nhận thức đúng nhưng mà cái nhận thức ấy lại làm khổ dẫn tới đau khổ chúng sinh thì cũng không gọi là có trí tuệ được thưa đại chúng cho nên cái ở đây gọi là trí tuệ là phải dẫn tới không làm khổ mình khổ người không làm khổ chúng sinh mà cái biết ấy nó phải là đúng với chân lý đó thế còn ấy, cái biết mà biết sai không đúng với thực tại sai chân lý lại làm khổ mình khổ người khổ chúng sinh thì cái biết đấy gọi là tà chi tà kiến gọi là ngu si là vô minh đấy thưa đại chúng đó hôm nay thầy chia sẻ để cho đại chúng nắm rõ cái gọi là trí tuệ nó phải là như vậy đấy trí tuệ là cái biết nhưng cái biết như thế nào cái biết ấy phải là biết đúng với chân lý và cái biết ấy không làm khổ mình khổ người làm khổ chúng sinh và cái biết mà nó đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sinh mới được gọi là trí tuệ thật sự thưa đại chúng chứ còn trên thế gian này thì nhiều người họ cũng gọi là trí tuệ lắm nhưng mà cái trí tuệ đấy và nó dẫn tới đau khổ cho chúng sinh thì chưa được trong Phật giáo chúng ta gọi là trí tuệ. Nha. Và trong Kinh thì Đức Phật có định nghĩa về cái vô minh đó là gì? Đó là không hiểu biết về bốn chân đế. Vô minh tức là không hiểu rõ về bốn chân đế. Bốn chân đế đó là gì? Là mình không hiểu rõ về sự thật về khổ, vào sự thật về khổ của cuộc đời không biết rõ được nguyên nhân của cái khổ này là từ đâu, rồi không biết được con đường đi đến diệt khổ, diệt hết những cái khổ này và không thấy được sự thật của cái, cái sự hết khổ. Đó, gọi là bốn cái chân đế, khổ, tập, diệt đạo. Đó. Nếu mà không giác ngộ, không hiểu được rõ ràng bốn cái này thì chúng ta vẫn gọi là vô minh đấy, vẫn gọi là ngô si đấy, thưa đại chúng. Mặc dù chúng ta có hiểu biết rất nhiều thứ trên đời, nhưng mà lại không hiểu được bốn cái này à, không giác ngộ ra được bốn cái này cái sự khổ nguyên nhân của khổ vào cái sự thật hết khổ và con đường dẫn đến cái việc hết khổ thì chúng ta vẫn gọi là vô minh đấy thì thưa đại chúng đó, để chúng ta hiểu thế và cái gì để diệt được cái vô minh này thưa đại chúng thì chính là trí tuệ trí tuệ mới diệt được vô minh người ta cũng có thể ví vô minh là bóng tối trí tuệ là ánh sáng ánh sáng có năng lực diệt được vô minh nghe không một cái nhà có tối cả nghìn năm nhưng bây giờ nếu mà ai mang đèn vào thì lập tức cái nhà liền sáng lên bóng tối liền diệt mất bóng tối có cả ngàn vạn năm nhưng mà khi mà ánh sáng vừa bật lên thì tất cả bóng tối ấy đều biến mất à, có ngàn năm bóng tối thì chỉ một phút ánh sáng bật lên nó cũng phải đi mất đó lúc nào có ánh sáng là bóng tối phải diệt mất ánh sáng luôn luôn là tiêu diệt bóng tối đó thế thì ở đây ví dụ trí tuệ như là ánh sáng vậy cho nên trí tuệ có thể diệt được vô minh cái bóng tối vô minh và trí tuệ của chúng ta thì từ đâu thưa đại chúng à, trong kinh đức phật dạy trí tuệ của chúng ta phải đến từ ba cái nguồn và ba nguồn đó là văn tuệ tư tuệ và tu tuệ và vâng. văn ấy, tức là chúng ta phải được nghe và vâng, nghe mà nghe gì nghe đúng chính pháp chứ chúng ta cũng nghe mà nghe tà pháp nghe những cái chuyện liên thuyên thì chúng ta nghe ấy không sinh ra trí tuệ đâu thưa đại chúng nghe tà pháp nghe những cái chuyện bậy bạ thì lại khiến cho chúng ta sinh ra tà trí sinh ra những cái trí rất là tệ hại phải không? những cái hiểu biết rất sai lầm đó cho nên cái việc mà chúng ta phải hoàng dương chính pháp là như vậy là để cho nhiều người được nghe chính pháp họ được nghe chính pháp rồi thì họ mới sinh ra được cái trí tuệ à, gọi là văn tuệ. Thứ hai là gì? Là tư tuệ. Nghe được chính Pháp rồi phải tư duy chính Pháp, và ờ, thẩm thấu chính Pháp. Thì khi mình tư duy đấy, nó lại phát sinh một cái trí tuệ nữa gọi là tư tuệ. Rồi sau đó là gì? Đến khi chúng ta từ cái tư tuệ này chúng ta thực hành con đường đạo, tức là bát chính đạo, gọi là tu tuệ và cái trí tuệ trong khi chúng ta tu tập bát chính đạo này được gọi là tu tuệ. Đấy, và cái tu tuệ này nó mới dẫn chúng ta tới cái chỗ cắt đứt tất cả phiền não khổ đau vào và dứt trừ được vô minh, chứng được quả giác ngộ giải thoát. Đó. Thế như vậy thì chúng ta thấy nhé, có từ ba cái nguồn văn, tư và tu mới sinh ra cho chúng ta trí tuệ. Trí tuệ phải từ đấy. Không? mà văn là chúng ta phải được văn được nghe từ chính pháp của phật cho nên cái, cái việc mà hoàng dương chính pháp là nó vô cùng quan trọng chính pháp không được tuyên thuyết thì tất cả chúng ta không có duyên với chính pháp mà không có duyên với chính pháp thì không thể nào mở được cái trí tuệ thưa đại chúng tất cả cái pháp của thế gian vào thường chỉ dẫn chúng ta đến tà chi tà kiến mà thôi thưa đại chúng ở thế gian người ta bảo chết rồi là hết không còn gì nữa đấy cái luận điệu ấy tuyên truyền là chúng ta nghe rồi chúng ta tin là chúng ta trở thành tà kiến ngay chấp đoạn thế rồi có người là mà chết rồi á, là là còn mãi còn mãi thì đấy lại thành chấp thường rồi chấp có thượng đế phải không? có những cái vị chúa tể à, của vũ trụ này đều là chấp thường đấy thưa đại chúng hai cái đấy đều sinh ra tà kiến và chúng ta bị mê lầm ở trong cái đó hết sức nguy hiểm tất cả tà kiến chấp thường, chấp đoạn đều làm khổ chúng sinh hết. Thế cho nên chúng ta đặc biệt phải quan tâm và quý trọng chính Pháp là như vậy. Tuyên dương chính Pháp rất là quan trọng. Chính Pháp được tuyên thuyết, người ta được nghe, và thì cái hạt giống trí tuệ nó sẽ được nảy sinh trong tâm của cái người nghe vậy đấy. Cho nên cái đấy gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Đó, cho nên chúng ta phải có cái phát nguyện đời đời sinh ra được gặp Minh Sư, à, gặp thiện hữu trí thức và được được học hỏi chính pháp nha thì chúng ta mới có thể có cái duyên với chính pháp được không có cái nguyện thiết tha này nữa, chúng ta sinh ra rất dễ gặp tà sư tà pháp nhất là thời nay thưa đại chúng thời nay tà sư thuyết pháp rất là nhiều đấy nói rất là lung tung đại chúng thấy không rất nhiều cái đạo giáo những cái giáo phái bây giờ mọc ra trong kinh ấy, đức phật gọi là như nấm họ nói tuyên thuyết nhiều thứ mình nghe rất là lạ kỳ luôn á thế mà rồi cũng rất nhiều người tin theo đó. đấy <laughs> có người đấy người ta nói là là tính phật với tính người là tranh cãi nhau mà cãi nhau tính phật gọi là là bây giờ bị quên mất rồi đi rong chơi rồi quên mất rồi mà rất là nguy hiểm thế mà rồi cũng có người nghe cũng tin theo họ không hiểu cái gì cả rất nhiều thưa đại chúng nha và trong phật giáo của chúng ta có một cái tiêu ngữ là gì à, duy tuệ thị nghiệp. Chúng ta đến các chùa, à, các cái giảng đường Phật Pháp ở các chùa thường có cái, cái tiêu ngữ là duy tuệ thị nghiệp. Và cái chữ duy tuệ thị nghiệp này chính là lấy trong bài kinh Bát Đại Nhân Giác đấy. Vào. Bài kinh Bát Đại Nhân Giác có câu cái điều giác ngộ thứ ba là gì? À, để tam giác chi, tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác, Bồ Tát bất nhĩ, thường niệm chi túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Đó, nghĩa là à, điều giác ngộ thứ ba, tâm nếu không biết đủ, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác. Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến chi túc, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp. Chính là cái câu duy tuệ thị nghiệp đấy. Ừ. Đó và trí tuệ thực sự chính là cái mục tiêu cứu kính của người tu hành tu hành gì thì tu cuối cùng phải khai mở được trí tuệ đạt được cái trí tuệ này cái trí tuệ giải thoát này Đó. và chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được phiền não cắt đứt cái vòng sinh tử luân hồi mà thôi và có trí tuệ là sẽ có tất cả có trí tuệ chân chính thì cũng sẽ có được từ bi người ta cứ bảo trí tuệ không không có từ bi thì không hẳn trí tuệ chân thật thì tự nhiên nó phải sinh ra từ bi trong cái trí tuệ chân thật nó có chất liệu của từ bi không bao giờ một người bậc có trí mà lại thiếu từ bi cả thưa đại chúng cái đấy là hai cái bao giờ cũng đi liền với nhau đó thế ở đây á, tỳ kheo na tiên nói rằng bậc hành giả tu hành đệ tử phật phải trung thủy với trí tuệ là chỗ này đấy chúng ta biết cái tầm quan trọng của trí tuệ vào wow trí tuệ là cái biết nhưng cái biết đúng đắn cái biết đúng đắn ấy sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ giải thoát khổ đau mà mục đích của chúng ta ở cõi đời này là phải đạt được giác ngộ giải thoát khổ đau vì bản chất cuộc đời này nó là khổ đau phải không? mà lại chỉ có trí tuệ mới nhận thức được nó và mới diệt được cái khổ đau này cho nên chúng ta không thể nào rời xa trí tuệ lúc nào chúng ta cũng phải thế giữ chặt vào giữ chặt cái mục tiêu trí tuệ không rời xa thủy chung với trí tuệ và từ đầu đến cuối không bao giờ rời xa và trí tuệ chính là mạng sống của mình thế cho nên nhà phật mới có câu là gì giới thân và tuệ mạng tuệ mạng tức là trí tuệ là mạng sống của người tu hành thà chết bỏ thân chứ không thể đánh mất trí tuệ làm ngu trí tuệ của mình đi được làm sai trí tuệ của mình đi được đấy người tu phải có cái bản lĩnh như vậy thà mất thân chứ không bao giờ lìa cái mục đích trí tuệ, không bao giờ xa rời trí tuệ cả. Trong tất cả các việc, trong tất cả các cái hành của mình đều phải gắn với trí tuệ. Đó, mà trí tuệ như Thầy nói phải từ ba nguồn văn tư tu mà ra. Cho nên người đệ tử Phật thường xuyên phải văn, phải tư, phải tu là như vậy đấy. Đó, không được rời xa cái này. Rời xa cái này chúng ta mất đi cái nguồn trí tuệ. Đó. Kinh văn nói tiếp, phải chú tâm đúng, hướng tâm đúng. Nghĩa là sao? Chú tâm đúng tức là chúng ta phải chú tâm trong thiện pháp, trong chính pháp tu tập, không để tâm sao lãng các cái đề mục tu tập. Nghe không? Người tu thì phải tập luyện chú tâm, hay mình cũng gọi là định tâm đó. Vào. Pháp tu tập nào của Phật giáo chúng ta cũng không rời xa cái định. Cái định niệm tức là phải chú tâm. Chú tức chú tâm tức cũng gọi là, là định thế làm các việc gì chúng ta cũng phải chú tâm ở đấy huống hồ là cái việc tu tập nghe không? học pháp cũng phải chú tâm và hành thiền cũng phải chú tâm làm việc cũng phải chú tâm cái chú tâm này không thể thiếu nhưng ở đây chú tâm đúng là sao à, con mèo nó bắt con chuột nó cũng chú tâm à, đó, con chó nó, nó đi nó đuổi một cái, cái con vật nào đấy nó cũng phải chú tâm nó dình cái gì nó cũng phải chú tâm con rắn nó rình một con mồi con ngoé nó cũng phải chú tâm thì chú tâm là rất là cần thưa đại chúng thì cái chú tâm ấy, bản chất của cái chú tâm ấy, thì nó thuộc về về tâm sở thiện nhưng mà cái chú tâm ấy, với mục đích gì thì nó lại có thể trở thành ác thì cái chú tâm ấy, là rất cần trong mọi việc thế cho nên ở đây ấy, na tiên mới nói phải chú tâm đúng tức là phải chú tâm vào trong thiện pháp và chú tâm trong cái pháp mình đang tu tập của chính pháp này này thì đấy mới gọi là chú tâm đúng Chớ như con mèo chú tâm để bắt chuột <laughs> con cú nó chú tâm để nó nó bắt cá à, thì đấy không gọi là là chú tâm đúng nghe không? À, một anh ăn trộm anh đi anh dình để anh lấy đồ người ta anh cũng rất là chú ý và bám sát đối tượng mục tiêu rất chú tâm không sao lãng đấy cũng là chú tâm nhưng mà chú tâm đấy là sai chú tâm tà chú tâm bất thiện nghe không? đó nhé thứ hai nữa là hướng tâm đúng là sao à, khi chúng ta chú tâm trước khi chú tâm chúng ta đều phải hướng tâm đến đối tượng và thế thì hướng tâm như thế nào là hướng tâm đúng và ở đây hướng tâm là gì ví dụ chúng ta à, hướng tâm đến cái việc ly dục ly sân ly si à, ly dục ly sân ly si đó là hướng tâm đúng với một hành giả tu hành là tâm phải hướng đến cái sự ly dục hướng đến ly sân hướng đến ly si vào thì đấy là hướng tâm đúng còn tâm chúng ta là hành giả tu hành mà tâm lại không hướng đến cái ly dục chúng ta hướng đến cái tham dục hướng đến cái thụ hưởng thì chúng ta sai mất rồi đấy gọi là hướng tâm sai rồi và nhất là những người xuất gia vào à, vào đạo vào chùa tu tập rồi mà tâm vẫn hướng ngoại hướng đến dục muốn thọ hưởng dục thì không phải là là hướng tâm đúng rồi mà đã khi đã là người xuất gia thì tâm mình phải hướng đến cái ly dục thiểu dục và ly dục đấy là hướng tâm đúng các việc làm của mình đều phải hướng tới cái đấy thì mới gọi là đúng chứ còn mình lại ngồi ở chùa mà nghĩ đến để à, được đi chơi chỗ nọ chỗ kia để ăn cái chơi cái này cái kia thì sai mất rồi và không gọi là hướng tâm đúng nữa rồi phải hướng đến cái ly dục cái viễn ly và thì đấy mới gọi là hướng tâm đúng nhé đó thế còn à, chúng ta hướng tâm sai thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ đi sai và đánh mất cái mục tiêu của chúng ta mục tiêu giác ngộ giải thoát của chúng ta rồi na tiên nói sao bậc hành giả phải trung thủy với trí tệ đến khi nào lìa bỏ ngũ ẩn này và vâng, khi chúng ta tu tập đạt được giác ngộ chúng ta không còn tạo tác nghiệp nữa thì cái ngũ ẩn này nó sẽ chấm dứt đó chính là khi chúng ta đạt được vô sinh à, mà trong kinh điển ờ, phát triển ấy gọi là phá tan ngũ ẩn đấy biến ngũ ẩn trở thành gọi là thấy được ngũ ẩn này dai không thì gọi là chúng ta lìa bỏ ngũ ẩn nhé tu tập khi mà thấy được ngũ ẩn này dai không chứng đạt được pháp vô sinh thì lúc ấy cũng gọi là lìa bỏ thân ngũ ẩn không còn tạo tác cái thân ngũ ẩn này nữa khi chúng ta chưa giác ngộ thì thưa đại chúng chúng ta còn tạo tác mà tạo tác thì thân ngũ ẩn kiếp sau lại tiếp tục sinh ra bỏ thân ngũ ẩn kiếp này lại lập tức có thân ngũ ẩn kiếp sau không bao giờ hết cứ thế mà mà trôi lăn nên chỉ chỉ khi nào chúng ta chứng ngộ chúng ta hoàn toàn đạt được giải thoát thì lúc ấy mới chấm dứt thân ngũ ẩn đấy thưa đại chúng cái trí tuệ của chúng ta sẽ đạt đến cuối cùng khi chấm dứt thân ngũ ẩn này đấy thưa đại chúng